Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là kênh uh, Tiếng Bóng Đá nhé Thì uh, trước khi đến với video phân tích nhận định ngày hôm nay ấy, thì anh em hãy để lại cho Tiếng hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này nhé để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều cái video sắp tới uh, cũng như là lên những cái video soi kèo nó chuyên nghiệp hơn đó và nhận định một cách nó cụ thể hơn cho anh em có thể lựa chọn những mã kèo mà phù hợp nhất để anh em có thể đầu tư đấy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 thì cái trận đấu này ờ, nhà cái đang đánh giá cái tỷ lệ thắng dành cho đội chủ nhà Manchester United với con chấp rất là cao như chấp nửa một này rồi một hòa rồi nửa trái rồi 1.25 trước ờ, Brentford đó thì ờ, bên cạnh những cái mã kèo chấp này còn có mã kèo chấp 2.75 2.5 uh, 3 hòa 2.25 đây là các cái mã về cái tài xỉu của trận đấu nha anh em đó còn về hiệp 1 thì MU cũng sẽ chấp Benford lần lượt với mức chấp là 0.25 cùng với 0.5 à, ờ, và tài xỉu hiệp 1 là 1 hòa cùng với 1.25 đó thì hiện tại tiến nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm đó tiến lên video khá là sớm luôn để cho có cái được sự cái đời sức từ cái youtube cho nên anh em mới có thể tìm kiếm cái video này anh em tham khảo cũng như là soi kèo về cái trận đấu này đó một phần cũng do lên video sớm nên ờ, chưa có được những cái mã kèo từ cái nhà cái như là kèo gốc kèo thẻ này nọ nên anh em ờ, thông cảm cho tiến nhé hiện tại thì chỉ có bấy nhiêu mã kèo thôi nhưng mà tiến vẫn lựa chọn và sàng lọc ra những cái uh, uh, mã kèo mà tiến chọn nó nó phù hợp nhất nó chuẩn nhất đó để cho anh em có thể đầu tư ok cho anh em thì đây đây là cái trang mà tiến sẽ hướng anh em chơi nếu như mà anh em tìm đến tiến cũng như là muốn vào nhóm để đầu tư cùng với tiến đúng không anh em thì anh em mình chơi chung nhóm ấy tốt nhất anh em nên cầm một cái trang như tiếng này đó mình chủ động mình cầm cái trang như để chơi thích vào mã nào vào mã đó cũng như là mã kèo này nếu như mà anh em thấy MU mà chấp này cao quá khó chơi quá đó mà nằm Brentford cũng sợ không dám vào sợ mũ năm trước thì anh em có thể đợi bóng lăn đó đợi bóng lăn tầm 15 20 phút gì đó xem thế trận nó diễn ra như thế nào đó đợi kèo hạ xuống hay kèo tăng lên gì đó xem cái đội nào mình kết thì lúc đó mình vào cũng chưa muộn đúng không anh em ngoài ra anh em còn có thể đầu tư vào cái mã kèo gung nè kèo thẻ kèo gốc này nọ các kiểu nữa đó vì mình chơi chính trang mà mình chủ động mình thích vào mã nào mình vào không có ép buộc là mình phải vào gấp hay vào à, à, sau trận đấu hay sao hết tùy mình thôi đó thì cái việc mà anh em chủ động cầm cái trang chơi lúc nào cũng có lợi thế hơn rất nhiều so với việc anh em phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò đúng không anh em chơi bên ngoài phải báo trước trước ba bốn tiếng rồi bị mắc lai mắc cỏ rồi còn gặp nhiều cái vấn đề uh, phiền phức khác nữa nó không có đáng để anh em mình phải chơi đúng không đó anh em thắng thì anh em bị uh, uh, mấy thằng thầu mấy thằng cò nó ăn lai ăn cỏ từ anh em anh em thua đó, thì tụi nó cũng được cái quan hồng cái tiền thua anh em anh em từ tụi nó cũng chẳng có mắc mát gì hết cái người chịu thiệt chỉ là anh em thôi chơi như vậy để chơi làm gì đúng không đó thì tốt nhất anh em nên cầm cái trang như tiếng này chủ động để chơi nói thật với anh em chơi trên trang rất là dễ luôn những anh em nào mà mà có cái tài khoản đăng ký ngân hàng rồi á đó có có cái xài cái chuyển khoản online nó bách kinh đấy mà muốn chơi một cái trang như tiếng thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cũng như là sẽ đưa anh em vào nhóm luôn ok chưa anh em đừng có ngại cái việc mà mà liên hệ tiến rồi tiến phải chỉ này nọ từng ly từng tí để làm gì hết anh em không biết anh em muốn chơi trên trang đó anh em không biết cách chơi trên trang như thế nào anh em mới tìm đến tiến thì tiến phải có cái nghĩa vụ là tiến phải à, chỉ anh em nhiệt tình đúng không chứ không có bao giờ mà mà bỏ anh em hết nên anh em đừng có ngại mà liên hệ ngay cho tiến đi nhá đó thì tiến xin nói lại một lần nữa để vào nhóm của Tiến đó để cùng đồng hành để cùng đầu tư cũng như là những anh em mà đang thu tha sao bờ muốn gỡ gạt muốn vào nhóm của Tiến để đi với Tiến ở những cái cái trận đấu phía trước ấy đó cùng đồng hành với Tiến kiếm cơm gạo để vào bờ lại thì cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 Tiến có để phía dưới màn hình trong cái góc video này đó thì anh em liên hệ với Tiến đi Tiến sẽ đưa anh em tất cả anh em vào nhóm luôn cũng như là sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín như Tiến nè đó nhưng mà bắt buộc phải có hai cái điều kiện anh em mới có thể vào cái trang chơi như tiếng nha cũng như là mới có thể vào cái nhóm của tiếng đó thứ nhất là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online đó thì anh em có xài đó tiếng mới hướng dẫn anh em đăng ký tạo tài khoản trên trang mới được để có thể rút cũng như nạp ờ, cái số lời số vốn về chính cái tài khoản anh em đó thì nó hoàn toàn an toàn bảo mật luôn nha anh em nó nạp rút thì nhanh nữa không ảnh hưởng hết anh em cứ yên tâm nhé cái vấn đề thứ hai là anh em phải có một cái ờ, số vốn đúng không anh em muốn đầu tư anh em muốn gỡ gạt phải có một số vốn số vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên đó cứ một hai củ trở lên thôi là tiến sẽ giúp đỡ anh em ok cho anh em nếu như anh em đạt đủ cái điều kiện đó cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ ờ, đưa tất cả anh em vào nhóm và sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi trên trang như thế nào nhé ngoài ra thì anh em có thể liên hệ với tiến bằng ờ, ba à, cái đường link ở dưới phần bình luận trong cái video này đó cũng như là cái phần mô tả ấy. thì mỗi cái video tiến đều dán những cái đường link dưới cái phần mô tả đây ví dụ như trận đấu này thì trận nào tiến cũng để cái đường link dưới phần mô tả hết nha anh em đó thì anh em có thể bấm vào cái phần mô tả này link facebook cá nhân telegram fanpage cùng với tiktok anh em thích cái uh, uh, liên hệ qua cái đường link nào anh em cứ bấm vào cái nền tảng anh đường link đó ok cho anh em nếu như anh em không biết cách hệ uh, ờ, cách liên hệ qua những cái đường link trên những cái trang này anh em có thể trực tiếp liên hệ qua số zalo của tiến đó để tránh cái việc mà bị giả mạo nên tiến phải dán trực tiếp những cái đường link cá nhân lên để, để cho anh em ờ, không bị lừa lọc những cái tài khoản giả mạo đúng không anh em để anh em không phải tìm kiếm mà ờ, để bị những cái thằng mà nó giả mạo khác nó lừa lọc nó lừa tiền anh em đấy thì ngoài ra ngoài ra nếu như mà anh em mà ờ, ủng hộ tiến ấy anh em thấy tiến mà nhận định hay hợp lý đó muốn ủng hộ tiến thì hãy ấn vào cái đường link của cái trang fanpage này cũng như là tiktok anh em để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi ở hai cái đường link này nhé một là fanpage thứ hai là tiktok đấy cũng như lắc luôn cái nút là đăng ký theo dõi cái kênh tiếng sao kèo và cái kênh tiếng bóng đá của tiến luôn nha anh em ok thì quay lại với cái video lần này đó với những cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra trước khi mà đưa lên những cái nhận định của tiến về trận đấu này ấy, thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái uh, uh, phân tích về đội hình này cũng như là phong độ và lịch sử đối đầu của hai đội nhá đây trước tiên Trước tiên nhìn vào cái đội hình ra sân dự kiến ấy thì anh em có thể thấy là chủ nhà MU sẽ ra sân với cái sơ đồ là 4231 với tiền đạo chủ lực là Anthony Martial. Đó. Vào cái bộ ba hậu công cho cái thằng tiền đạo này đó chính là Marcus Rashford này, Bruno Fernandes cùng với à, Anthony. Còn về đội khách Benford sẽ ra sân với sơ đồ là 352. Cái bộ đôi tiền đạo của đội khách đó chính là uh, à, Embomore cùng với Toney thì đây chỉ là những cái đội hình ra sân dự kiến thôi nhé anh em đó của các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo mà thôi đó nên không chắc chắn có có là đây là cái đồ hình chính thức gì hết cho nên anh em hãy cân nhắc uh, về cái đồ hình này nhé chắc chắn là nó sẽ không có ra sân với những cái sơ đồ này đâu chắc chắn là sẽ có sự thay đổi rất là nhiều trước giờ bóng lăn chuyên gia chỉ đưa ra cho anh em tham khảo thôi nên tiến sẽ không nói nhiều về phần này nhé thì tiếp theo đó anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng của ngoại hạng anh hiện tại đây anh em Nhìn vào anh em có thấy là bảng xếp hạng ngoại hạng hiện tại ấy thì ờ, đội chủ nhà MU đang có được 50 điểm sau 27 vòng đấu. Đó với 15 thắng, 5 hòa và 7 thất bại, ghi được 41 bàn thắng để hụt lưới 37 bàn và có được 50 điểm ờ, bằng số điểm với Tottenham cũng như là Newcastle này. Đấy thì anh em cũng biết á, là hàng MU này cũng vừa mới để thua vừa mới để thua cái thằng Newcastle với tỷ số 20 ngay trên sân nhà của Newcastle luôn thì sao trận thua đó đã khiến cho MU phải xếp sau Newcastle dù có được bằng số điểm và số trận đấu nhưng vẫn phải xếp sau do cái hiệu số bàn thua bàn thắng nó bị kém hơn Newcastle đấy cùng với đó thì Tottenham cũng uh, có cùng số điểm với MU nhưng vẫn xếp trên đó do cũng hơn hiệu số với MU luôn cho vào cái vị trí top 4 cạnh tranh vị trí top 4 top 5 hiện tại tại cái giải ngoại hạng nó cũng đang rất là quyết liệt nha anh em đó phía sau là Brighton cùng với cái thằng Benford đó cũng như là Liverpool cũng đang có được 42 43 điểm rồi chỉ kém cái thằng ờ, MU với 6 ờ, 7 điểm cách biệt mà thôi cho nên mọi cái cơ hội mà để cạnh tranh cái top 4 hoàn toàn còn đối với những đội bóng phía sau đó cũng như là ở phía cuối bảng xếp hạng thì từ top thứ 13 trở xuống thứ 12 trở xuống Crystal Palace cho đến thứ 20 là Southampton đây thì mọi à, mọi thứ đều có thể xảy ra nha anh em chưa biết được cái đội nào sẽ gớt hạng mùa giải năm nay đâu đó bảng xếp hạng đang rất là hấp dẫn luôn top trên thì đang cạnh tranh cái uh, uh, cái vị trí trong cái top 5 để giữ cái cúp C1 châu Âu đó từ cái vị trí thứ 11 là Chelsea đến cái vị trí thứ uh, 3 đều có cơ hội đều còn nguyên cơ hội để vào cái top 4 đúng không anh em ngược lại từ vị trí thứ 12 trở xuống thì chưa biết được đội nào sẽ gớt hạng ở mùa giải này cho nên phải nói là giải ngoại hạng anh đang rất là hấp dẫn ở trong cái giai đoạn cuối mùa này luôn anh em đừng có nên bỏ lỡ những cái trận đấu tại ngoại hạng nhé đó còn về đội khách Brentford thì đang có được 43 điểm sau 28 vòng đấu với 10 thắng 13 hòa và 5 thất bại đó ghi được 46 bàn thắng và để thủng lưới 37 bàn thì như anh em có thể thấy á, cái phong độ của thằng Brentford này cũng khá là tốt nha anh em khi mà chỉ để thua 5 trận trong 28 vòng đấu tại ngoại hạng Anh mà thôi đó và hiện tại nó đang kém thằng MU đối thủ của mình trong cái trận đấu này là 7 điểm cách biệt à, nếu như nếu như những trận đấu sắp tới mà Brentford mà làm tốt hơn nó cũng như là là đặt cái mục tiêu cao hơn để cạnh tranh cái vé dự cúp C1 thì chắc chắn là Brentford à, sẽ phải nỗ lực hơn rất là nhiều đúng không em bầy ông phải nỗ lực hơn rất là nhiều để có thể cạnh tranh được một cái vị trí trong cái top 5 tại giải ngoại hạng tại đó vì cái thằng Brentford này đã phải trải qua đến cái 13 trận hòa thậm chí nó còn hòa nhiều hơn cả thằng Newcastle nữa đó thì uh, đây chỉ là cái bảng xếp hạng ngoại hạng hiện tại thôi nhưng chắc chắn là sau cái trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái à, vị trí xếp hạng của các đội rất là nhiều nếu như MU thắng trận này sẽ vươn lên đến vị trí thứ ba đó và cái à, vị trí trong cái top 5 nó sẽ an toàn hơn dành cho quỷ đỏ rất là nhiều mà nếu như quỷ đỏ mà thua trận đấu này trước Brentford thì tất nhiên Brentford sẽ vươn lên vị trí thứ sáu và chỉ kém còn kém MU một bốn điểm cách biệt mà thôi lúc đó thì thì MU nó sẽ uh, dễ bị uh, gây khỏi cái vị trí top 5 đúng không anh em quỷ đỏ cái dạo gần đây thi đấu cũng không được ổn cho lắm cũng như là cái trận thua mới đây trước Newcastle thì anh em cũng đã biết rồi đấy đấy thì tiếp theo đây anh em hãy soi qua cái phong độ của hai đội này cùng với tiếng nha đây trước tiên là đội chủ nhà MU thì cái thằng MU này đang có tổng cộng là 5 chiến thắng đó 5 chiến thắng và ờ, một trận hòa và hai thất bại ở 8 vòng đấu gần nhất trong đó có hai trận bị uh, ờ, về ờ, lại nha anh em đầu tiên là trận MU với Brentford nè đó trận thứ hai là trận uh, Brighton với trận MU thì cái trận bị về lại vào cái ngày 26 tháng 2 MU với Brentford thì hôm nay nó sẽ đá nha anh em đó hôm nay nó sẽ đá cái trận đấu bù đó ok cho anh em thì cái phong độ của MU cũng tương đối ổn ở những vòng đấu trước nhưng mới đây thì đã đẩy thua Newcastle với số 02 một phần cũng là do uh, cái tình hình chấn thương của của cái đội bóng này anh em đang bị dày nha những cầu hậu thủ mà lực là chủ lực của MU á đang có một cái uh, đang trong cái giai đoạn có thể nói là bị khủng hoảng lực lượng ấy có nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương rất là nhiều đó cho nên uh, thêm với cái việc là phải thi đấu trên sân nhà của chích chè nữa một cái đội bóng mà đang có cái phong độ sân nhà cực tốt của giải năm nay thì đã gây rất là khó khó dễ dành cho MU đó và MU đã phải nhận thất bại trước chích kè trong cái trận đấu đêm qua thì đó cũng là cái điều đương nhiên mà người hâm mộ dường như là đã ờ, đón trước được rồi anh em đây tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái uh, thông số trận đấu này đó trước tiên nhìn vào thông, nhìn vào trận đấu anh em cũng thấy là nhà cái đã đưa ra mức chấp dành cho Newcastle trước MU luôn đó thì trên sân nhà à, nhà cái đã đưa ra mức chấp là Newcastle chấp mụ với mức là 0.25 và ở trận đấu này à, Newcastle kiểm soát là 46% so với 54% kiểm soát bóng của MU nhưng mà nhìn vào cái pha gây nguy hiểm cũng như pha sút bóng anh em có thấy này 22 cú sút cho Newcastle đó trong đó có 6 pha gây nguy hiểm và mang về hai bàn thắng còn MU chỉ tung ra được 6 pha dứt điểm thôi và chỉ có một pha gây nguy hiểm mà thôi và không có bàn thắng nào đấy và ở trận đấu này cũng đã về đến 11 góc anh em cũng đã về tại góc của trận đấu này đấy thì à, cũng như cũng như về cái các cái số pha phạm lỗi của à, hai đội à, dường như là hai đội đang thi đấu à, phải nói rất là quyết liệt luôn em nên xảy ra rất là nhiều cái pha va chạm trong cái à, trận cầu này đấy thì một phần nào đó cũng ảnh hưởng à, khá nhiều đến cái thể lực của cái thằng Newcastle đó và Newcastle sẽ tiếp đón à, à, vòng tiếp theo vòng tiếp theo thì Newcastle sẽ à, tiếp tục đây tiếng cho anh em xem một chút về Newcastle đó đó vòng tiếp theo thì thằng Newcastle này nó sẽ tiếp đón uh, cái thằng West Ham đó thì cái trận đấu với cái thằng West Ham này cũng được diễn ra cũng được diễn ra cùng giờ với cái trận của MU với Brentford luôn cho nên à, xong cái video nói về cái thằng MU với Brentford này Tiến cũng sẽ nhận định nót luôn cái trận giữa West Ham với Newcastle cho anh em tham khảo luôn nha đấy thì quay lại cái cuộc đối đầu này đây là cái trận gần nhất của MU thua Newcastle ngay trên sân khách đó thì quay lại với cái phong độ của đội khách phong độ của đội khách là Brentford thì anh em có thấy là Brentford đang có một cái phong độ khá là ổn đúng không anh em khá là ổn luôn với tổng cộng là 3 thắng nè 3 thắng và 4 hòa và chỉ nhận một thất bại ở 8 vòng đấu gần nhất uh, tại ngoại Anh mà thôi đó thì cái phong độ của thằng Brentford này đang trong cái giai đoạn phải nói là công hay công thủ toàn diện đó anh em đó nó chỉ chịu một cái trận thua duy nhất trước không một trước Everton ngay trên sân khách một trận thua khá là đen dành cho bầy ông Brentford khi mở trận đấu này à, bầy ông kiểm soát bóng cũng như là thể hiện cái cái trình độ mà mà kiểm chót ờ, kiểm soát lối chơi rất là tốt đó nhưng mà phải nhận thất bại không một trước Everton đầy tiếc nuối luôn đó thì sau cái trận thua này Brentford đã có liên tiếp 3 thất bại nè đó thắng uh, Southampton với tỷ số là 2-0 cùng với đó là thắng uh, hai trận hòa liên tiếp trước cái thằng uh, Leicester một điều cùng với trận hòa mới nhất là ba điều trước cái thằng Brighton đấy thì uh, trận đấu này với một cái phong độ khá là tốt và phải tiếp đón một cái thằng uh, phải làm khách phải làm khách trên sân nhà của cái thằng MU khi mà mới để thua uh, Newcastle với cái tỷ số 0-2 dường như là cái thế trận ở trận thua vừa rồi của MU là nó nó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 Timo vừa trải qua cái trận thua 0-2 à, rất là tệ trước Newcastle nhưng anh em có thấy là trên sân nhà vẫn là một cái điểm tựa khá là an toàn dành cho quỷ đỏ đúng không anh em khi mà nó có được tổng cộng là 4 chiến thắng và một cái trận hòa à, trong 5 trận gần đấu được à, thi đấu trên sân nhà trước mọi đối thủ luôn đó thì cái hàng MU này trong cái trận hòa của năm trận gần nhất thì cái trận đó MU đã chơi thiếu người anh em đã chơi thiếu người từ rất sớm đó nhưng mà MU đã vẫn có thể cầm hòa được cái thằng Samton với số 00 0 thậm chí là có thể thắng ngược thằng Samton luôn nếu như thằng Samton thi đấu ờ, cái thủ môn của Samton là mất tập trung ở những giây phút cuối rồi thì MU đã giành chiến thắng ngay trong trận này luôn rồi 10 đấu 11 mà MU thi đấu rất là hay trên sân nhà đấy thì cùng với đó là bốn chiến thắng rất là tốt cũng như là có một cái chiến thắng 2-0 trước Newcastle nè tại cúp liên đội Anh nè, rồi 3-1 trước ờ, West Ham này, đó rồi 4-1 trước ờ, Betis tại cúp C2 châu Âu này cũng như là gần đây nhất trên sân nhà thì Mu đã đánh bại Fulham với số 3-1 tại cúp FA và tiến vào cái vòng tiếp theo đấy còn về đội khách về đội khách Brentford thì đang có được à, hai trận hòa một thắng và một thất bại ở bốn vòng đấu gần nhất khi mà làm khách nói cái phong độ này cũng khá là ổn chứ không đến nổi tệ dành cho Brentford khi mà thi đấu trên sân khách nha anh em cho nên cái trận đấu này cũng phải nói rất là hấp dẫn luôn đó Mu cũng rất là khó khó có thể có được chiến thắng trước Brentford cũng đúng anh em vì Brentford hiện tại anh em thấy là những trận đấu của Brentford gần đây thi đấu có thể nói là tông, công thủ toàn diện á rất là khó để thắng được cái thằng này riêng về về 10 trận gần nhất thôi tiếng như tiếng đã phân tích thôi nó chỉ thua mỗi cái thằng Everton do đen thôi đó còn lại thì tiều giành chiến thắng với hòa luôn đúng anh em như hòa trước ờ, ông lớn Arsenal này đó cái đội đầu bảng là Arsenal này đó một trận cầu phải nói là rất là hay luôn đấy rồi trên sân khách thì nó cũng chỉ chịu thua trước cái thằng Everton thôi trận thua mà đen nhất mà tiếng đã nói đó cùng với đó là hòa 1-1 với Arsenal và hòa hòa Ba, Ba trước uh, ờ, Brighton thì với cái phong độ của thằng uh, Benford trên sân thấp trên sân khách ở những vòng đấu vừa qua chắc chắn sẽ gây khó dễ cho ngu trong cái cuộc đối đầu này rất là nhiều đó thì trước khi mình đưa ra tỷ lệ kèo một tiếng chọn cho anh em thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái uh, lịch sử đối đầu của hai đội nhé đây chỉ nói riêng nói riêng ở cái chặng uh, lượt đi lượt đi tại ngoại hạng Anh mùa này thì à, MU đã phải chịu thất bại trước Brentford với tỷ số là 4-0 à, nhé anh em. Đấy. Và trước đó, trước đó ở cái giai đoạn giải ngoại hạng Anh, giải ngoại hạng Anh ở mùa trước anh em thì MU đã giành chiến thắng trước Brentford ở hai lượt trận cả lượt đi lẫn lượt về luôn. Lượt đi thì MU đánh bại Brentford ngay trên sân khách với số 3-1 này và quay lại lượt về thì MU đã cũng đã đánh bại Brentford với số 3-0. Đó, nhưng riêng ở cái trận lượt đi mùa giải Ngoại hạng Anh mùa này thì MU đã làm không được tốt đó và phải nhận một cái thất bại khá là đậm trước Brentford với số là 0-4 đó đây cũng là lý do mà tiếng nói với anh em là MU rất khó có chiến thắng trước Brentford trong trận đấu này cho dù có phong độ sân nhà có tốt đến cỡ nào đi chăng nữa đúng không anh em đó và với cái tình hình mà tổng thất lực lượng hiện tại thì chắc chắn MU sẽ à, theo tiếng nha theo tiếng cái ý kiến cá nhân của tiếng là mu sẽ chỉ có một cái trận hòa hoặc là một cái thất bại trận đấu khi mà đối đầu với Brentford mà thôi cho dù tiếng là fan của mu nhưng mà tiếng vẫn không có niềm tin cho mu cho lắm trong cái trận đấu cầu này đó cho nên anh em hãy cùng tiếng uh, ờ, xem thêm trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo tiếng chọn anh em hãy cùng tiến xem thêm về những cái thông số mà anh em có thể đầu tư trong cái trận đấu này nhá đây trước tiên trước tiên là anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã là tài gốc ở trận đấu này nha đó vì 5 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đội đều có từ đều có từ 10 10.5 à, góc đổ lên đó trong 5 à, trận đối đầu gần nhất thì cả hai đội đều có từ 10 góc trở lên cũng như ở 7 trên 8 trận gần nhất thì thằng Brentford này đều về với mức xỉu thẻ này đó và 4 trên 5 trận gần nhất của cái thằng MU thì cũng về với mức là 4.5 thẻ đó thì hai này đa số những trận đấu của hai này đều về xỉu thẻ anh em rất là ít những cái pha va chạm mà ảnh hưởng đến à, dẫn đến những chiếc thẻ bạc từ trọng đài đấy cho nên với cái trận đối đầu này tiến sẽ ưu tiên cho anh em vào cái mã kèo đó chính là uh, xỉu xỉu thẻ ở trận đấu này cũng như là anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã kèo là À, cả hai đội cùng ghi bàn đúng anh em vì 5 trên 7 trận uh, gần đây nhất thì thằng Brentford đều có bàn thắng trước đối phương đấy cũng như là là à, ở cái trận cầu vừa qua thì hai đội cũng đều có bàn thắng này nhưng Brentford thì à, hòa ba đều trên sân nhà của Brighton đó cái phong độ ghi bàn của Brentford cũng rất là tốt trước đó Brentford còn thắng 2-0 nữa cũng như là MU đó MU cũng vừa có cái chiến thắng rất là đậm 3-1 trên sân nhà trước Fulham à, và với cái một cái à, vị trí xếp hạng như hiện tại này và MU cũng vừa mới để thua Newcastle với số là 0-2 ở trận gần nhất thì chắc chắn trận đấu này MU nó sẽ à, muốn có được bàn thắng cũng như là một cái kết quả tốt trước Brentford đó để lấy được cái lòng tin dành cho người hâm mộ đúng không anh em cho nên trận cầu này rất là dễ để cho hai đội có thể ghi bàn trong à, một một cái cuộc đối đầu như thế này với với cái mã kèo hiện tại thì anh em nên đầu tư cho tiến một cái mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn đó thì đây có lẽ là một cái mã kèo cũng khá là ổn nha anh em ok tiến sẽ chốt cho anh em đây mã kèo thứ nhất thế nào mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn ok cho anh em thứ hai thứ hai là anh em đầu tư cho tiến vào mã kèo xỉu thẻ 4.5 ft đấy thứ ba là anh em có thể đầu tư cho tiến thêm một cái mã kèo tài đó tài 2.5 tài 2.5 ft thôi đó thì đây là ba cái mã kèo mà tiến cho anh em có thể đầu tư trong cái trận đấu này à, và anh em cũng có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã kèo thứ tư chính là mã kèo gốc cũng được mã kèo gốc 9.5 FT đây đó thì với những gì Tiến đã phân tích Tiến sẽ đưa cho anh em ba mã kèo anh em sẽ đầu tư trong cái cuộc đối đầu này anh em kết mã nào thì vào mã đó hoặc là anh em có thể vào luôn bốn mã cũng được đúng không anh em đó à, thì đây chỉ là những cái ờ, tỷ lệ kèo mà Tiến đưa ra cho anh em nhận định trước cái trận đấu thôi cũng như là tham khảo thôi đó anh em hợp mã trùng ý anh em vào còn không anh em có thể đánh ngược lại đúng không tiến nhận định phân tích cho anh em rất là kỹ càng trước khi mà đưa ra những cái tỷ lệ kèo này đó nhưng mà những cái mã kèo chuẩn hơn thì chắc chắn tiến sẽ đẩy riêng vào cái nhóm của tiến trước cái giờ bóng lần vì khi đó tiến nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội cũng như là biết được cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào đó lúc đó thì tiến sẽ uh, ờ, sôi kỹ hơn đó vì mình đã biết được cái tình hình lực lượng hai đội rồi đúng không biết được cầu thủ đá chính nào sẽ ra sân biết được những ai chấn thương rồi chơi với sơ đồ gì thì lúc đó cái tỷ lệ thắng mà tiến sâu kèo nó sẽ cao hơn rất là nhiều cho nên những anh em nào mà à, xem cái video này của tiến thì coi những món kèo này là tham khảo thôi đó hợp ý cho lắm nếu mà trùng cho lắm thì hả vào còn không thôi còn muốn chuẩn hơn thì tốt nhất cứ vào cái nhóm của tiến đi nhá tiến sẽ tranh thủ đẩy những hoa kèo mà vip những mắc kèo chuẩn hơn cho anh em thì nhóm tiến xin nhắc lại một lần nữa là hoàn toàn miễn phí không thu phí lọc lá từ em nhưng anh em phải có hai cái điều kiện mới có thể vào nhóm của tiến thứ nhất có số vốn một hai cổ chiếu lên thứ hai có một cái tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online để tiến có thể hướng dẫn cho anh em đăng ký một cái trang chơi giống như tiến đó có thể chủ động cầm cái trang để chơi ok cho nên thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em yêu quý tiến ấy thì thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh à, đây cái kênh tiếng số kèo đây kênh này cũng như là cái kênh tiếng bóng đá luôn nhé anh em và tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đó và anh em cũng đừng quên là để là một like cái video này và bình luận về cái tỷ số mà anh em dự đoán trong cái trận cầu giữa cái thằng MU với Brentford đó tiến sẽ lựa chọn những anh em nào mà dự đoán chính xác nhất và sớm nhất sẽ dành tặng cho anh em đó là phần quà 500k tiền mặt nhé ok à, chúc anh em luôn ờ, có thật nhiều sức khỏe nhé và luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư